cao nói chia tay cô ta cô ta vào tối hôm qua hôm qua bây giờ đang rất bây giờ đang rất lặng lẽ góc tôi suy tư suy tư chỉ ở đó khóc trên cao chung cư và tao muốn gieo mình xuống chết cho rồi Tao đã yêu thật nhiều Vậy mà cớ sao cô ta chẳng yêu Tại là lỗi do tao hay do cuộc đời này là phải như thế cô ta như bầu trời là niềm sống của tao trong cuộc đời vậy mà cớ sao cô ta chẳng hiểu tìm người để yêu thương thật khó ai ơi còn tìm người để tìm người yêu cho ta phải tìm kiếm đâu ra giờ chẳng biết cô ta